反正能保护人。 50 ngàn không chịu Phải chứ vậy cái lợn lợn đi ra ngoài bắt ra rụng bắt hồn nhóc Hello các bạn, cây này cây cây cây cana này các bạn. Cà cà cà lắm các bạn. Ừ, cana này nhưng mà nhưng mà nó toàn ngẫu mà anh em mình không thấy thôi anh em mình đi. Hai vậy thôi. nó đi bắt mấy con ốc để chút mới về cho dì heo nó cắm câu các bạn ừ, nhỏ đi bắt ốc các bạn đi bắt ốc xíu cắm câu các bạn đi cắm câu gì vậy cắm cắm cái gì ờ đi câu ếch hả nhờ mấy em nhỏ ở quê cái này mình đi bắt ốc rồi các bạn đi bắt ốc ờ, chiều chút nữa về cái à, đi cắm câu bao nhiêu cặn xây nhà cái con đi tiên mà mày đặt cái có nhiều không rồi đi nóc giật từ bình dương xuống ờ, an giang bắt ốc nha các bạn nó gần xịt à đâu có xa đâu nó cái ờ, ngồi trên xe cái mình xuống cái mình bị túm chân Ê, sao con con ốc chà bá đây mà tụi bay không bắt có con ốc chà bá này này sáng bắt mẹ quên nữa hả mẹ ngóc này làm thịt đi nó ốc là dạo quá nha em nổi kiểu nó gớt như mất tiêu đi mấy anh em à, đang đi bắt ốc các bạn bắt ốc để chút nữa viên à, heo nó cắm câu các bạn ơi anh em mình về quê à, lực lượng à, cắm câu hùng mạnh lắm các bạn lực lượng quá mạnh luôn mấy à, mấy đứa nhỏ này ở quê đứa nào cũng bơi giỏi các bạn ơi nào nấy xíu xíu nhỏ xíu à bơi giỏi nè các bạn vô nhà mình xem con duy nó làm cần câu rồi tới đâu nha các bạn vô nhà con duy nó làm cần câu tới đâu không vô gì không vô nhóc lên 4 giờ luôn 4 giờ 5 giờ cắt ui, ui nhanh Cốc la vẫn biết Lột chứ gõ lấy đầu thôi bỏ với sàn đi Gì Wow, bỏ đi Đập coi Lắc sao nha Hello các bạn nha, mình đang đóng câu rồi các bạn Đây mình đang làm quá các bạn không nổi ok đúng không bỏ vô bỏ vô đi bỏ vô nổi không nổi đập, đập vô ngoài đập miệng mà ba vô chết con này con anh đập đầu mày không chúng ta đó gì đập ra rồi bây giờ mệt quá hai đầu trước này là mình sao em hái nhà em à. ừ, chết luôn rồi Ủa sẽ miếng con cầu ha Sẽ ăn đó cho nó Tôi sẽ ăn bò đó Ờ ai rồi quê Ăn bò báo Nãy con nguyên chó chó không? Wow Nghèo bơi Chó ngồi Con chó ăn đen Ủa người lớn hết ở nhà còn thiếu nhiêu vậy? Người lớn đi hết rồi Lát mới về Chiều mới về Chừng nào mình đi cầm câu về là mấy người lớn về đó Rồi chuẩn bị hai ba cây nhà đó <laughs> Quánh này chứ <laughs> Tao không biết mấy, mấy tao bên nhà không? Không ừ. Hai rồi này sao đấy cắn thử coi nó nhảy không <laughs> thôi mình phải thử lưỡi câu coi nó có nhảy không chứ con ốc thôi anh nó heo nó đi chặt dừa các bạn không, không phải chặt cái dừa nhưng mà chặt quả dừa hái dừa phải nói là đi hái dừa ờ, ờ, Anh đi Đăng buộc vô hả buộc buộc dây vô, vừa hả con thằng níu dây hợp lý hơn đúng không ừ. sao mày không đưa tao tao nếm sắp tới ngồi quà vô bự quá nó kéo dây xuống luôn á giỡn ờ mệt quá cây đó là xong luôn đây ông bay cái cây nhỏ đó hả ừ đi chẳng hạn gì đó đấy. rồi các bạn có mình mạnh mình đi một tay một con này các bạn mình đỏ mặt hết là hello các bạn anh em mình đi uh, đi cắm câu các bạn ơi chào các bạn luôn lực lượng của mình rất là hùng hậu nha lùi lại lùi lại cắm mũi ơi à, thầy đâu thầy xế dưới các bạn em xuống mày dọn qua bên tao bên hai mình là nó như một bên rồi cá ngon này nó nặng quá cái máy nó kia là nặng quá nặng quá mình đi đâu ở đây nay đông lắm các bạn đi mà giỏ chạy không nổi luôn bạn ơi thấy tao bự quá tấp vô bờ trốn các bạn ơi em đã đến điểm các bạn không có nước lòng hết hả xanh vàng xanh xanh đỏ ghê chưa cái này là đội quân đi cắm ờ, đi cắm hết này các bạn đi một đội quân luôn á cánh đồng lúa mênh mông nay mình đi cá mới đi các bạn đông ghê vậy đây lực lượng quá trời đông chiều nắng cháy vô mặt các bạn này đây là một cánh đồng viên heo đi cắm ếch có bóng gì ra lặn nó bò vô hả nè các bạn đó không ờ, heo nó chà cho nó lăn láng lên cho nó leo lên tuột xuống leo lên tuột xuống rồi chụp bà tim nó bởi vì mấy mình mà đi đi dép mà mà mình bị chọt á người kêu mình chụp ếch á là bịch bạn nó chà láng lái xong bắt đầu nó cắm cái cần kia đó à, mồi này là mình thờ bỏ gì vô gì heo dầu chuối vô bỏ dầu chuối vô chi nó thơm thơm thơm ít lại thơm nó thử mùi thơm à thử mùi thơm xong lên chảo rồi à, gì heo mồi nó thay ờ, nó nhúng với ờ, dầu chuối các bạn à, cái mùi dầu chuối nó thu hút mấy ếch lại ừ. nó chạy để bình thường cũng gì Cầm ếch cái nào dính cái lóc không? Cầm ếch ếch. Cái lóc sao mà nó ăn được ốc? Được cái không? Ăn đây ăn gì? Ăn tí. Dê hả không? Dê đã hỏi dê không? Cái chuột nè. Rồi. nó có không mất hai tiếng có khi nào dính gắn heo được rồi nắng mình đi hồi mình mẫu quá các bạn ơi đi vô ruộng hồi mệt quá mình nó nhỏ nó lội phèo mình lội không lại nữa mập quá đi không nổi hy vọng là có ếch nha các bạn hy vọng là có ếch nướng nha các bạn đúng là ruộng lúa thì nhu luôn bạc ngàn mặt trời sắp lặn rồi các bạn ơi ớt xịt rồi các bạn nó cộng khoảng có 50 cần ờ, à mà, mà khoảng cách mỗi cần khoảng 2 ờ, mét đó 2 mét cần 2 mét cần mà nó cộng có 50 cây à mình lỗi ít xịt à à, đi hết miếng ruộng này có 700 mét các bạn cũng ít mà ha chưa tới ngàn mà À, là dính vô xong con chuột nó ra đi sơi luôn đó hả? Sơi con dây. Sơi đụng ra rồi coi cây vô mồm luôn nè. Xính lên luôn. Ừ, đừng tưởng dính xin nổi xí coi trời ơi con coi kìa con bắn nào trời ơi Ủa, hai cục luôn rồi chụp chảo này thôi bách bách khủng lộn đúng rồi mau luôn đi đồng có khác đúng, đúng là cái này không đi đồng có khác đúng cái đồng này nó rồi này ờ, đây cũng có một cái gì từ đây đó đâu rồi chín cây nữa mười một đây thằng em mẹ thông minh ghê bạn nó thấy mình bự á mình đứng mình bự con này bạn ha mình đứng cái mình che nắng này cái nó ngồi chăng cái nó, nó đi theo mình này hàng chí thấy nó đi sau sau mình nó đi sau mình để nó núp nắng mà nó mát không mát không ở ờ, mình đi cái là nó núp theo bóng mình nè hàng chi hay thiệt thông minh thằng này thông minh nắng nào có thằng đúng không biệt thự đó đó đưa quậy trời đưa quậy trời nó lòi hết nổi nó lòi hết nổi nó sao đưa quậy trời đưa cần hoài đăng đăng cho phim đó không con cho hai đi rồi cái vô bụng hết trơn rồi đó không nói chơi luôn sao làm bị đi lắm để em sáng về sớm mà sáng về bốn giờ vô lấy đâu ăn trộm nó trộm về đóng cửa mà <laughs> đi nói mình ngồi đây đi lội ra nữa kìa sao thấy nó sao quá vậy <laughs> các bạn mình lội mới tới đây rồi các bạn bây giờ mình với thằng, thằng nhóc này giờ ngồi đây nè lỡ hết nổi rồi hai anh em mình lỡ hết nổi rồi giờ mày giờ ngồi đây bây giờ ngồi đây đúng không dạ. cái mình quay ngược ra sau lưng ô sao nó sao quá vậy bên kia là cái núi nha các bạn mình xa xa mình thấy cái quả đồi nè các bạn thấy không để mình zoom lên cho các bạn xem ha đó xa xa nó có một quả đồi không phải quả đồi mà nó là một cái núi trên núi nó có người ở không nhỉ nói chung là cửa trước cửa sau gì không đóng hết á có đâu chúng đang trọng vô dọn nhà cho mình sạch sẽ mà ừ, nó dọn sạch sẽ cho mình luôn mình không phải dọn Ừ, mình mua đồ mới mình xài luôn à <laughs> ừ, anh mẹ làm biến kia nó phát cửa nó không phát bữa nay đi tiếp không ta vô được cái đó bằng hồ sao mình lội ra không nổi nó kêu rồi đi nó kêu rồi gắn lại xíu nữa bây giờ là mình mới lội đi cắm nha các bạn rồi khuya tối nay nè tám chín giờ tối nay mình sẽ đi thăm rồi sáng mình sẽ đi uh, cuốn cần ừ, mình làm mình lội thêm hai chập nữa đó <coughs> nó báo mình là còn có bốn cần nữa à mình là hết ruộng rồi các bạn phải không? còn bốn cần nữa là hết ruộng rồi phải không nào dòng không thấy chân trời các bạn rất là rộng các bạn còn bay là gãy cánh luôn á tại vì thằng quý đó, thằng duy nó đứng đầu kia nó bắn nặng không gãy cánh mẹ nó rồi thì các bạn này là thánh ờ, thánh cấm ếch kìa các bạn ừ. là thánh thường thường thánh là không có gì đó đi thì lúc đầu đi bằng ghe chứ chứ bận bận bơi thằng nó ăn nó cột cỏ vậy rồi ăn cỏ bộ nóng không không không không không nhà rồi sẽ lại bơi về chứ này còn cái cánh thiệt chứ này là cò gãy cánh thiệt nè xuồng mà buộc nó không ngồi ra không có xuồng là cò gãy cánh thiệt nó có đâu cò bơi về từ đắng gãy cánh luôn <laughs> à, các bạn nó nói mấy em nó lỡ mà chiếc chiếc vỏ nãy mà buộc các bạn mà nó có trôi đi á thì loại bộ về loại bộ gần xịt các bạn từ đây ra tới các bạn thấy cái núi nhỏ nhỏ đó không đó loại tới cái núi đó đó gần xịt à Yeah. Dễ các bạn ơi. Dễ các bạn ơi. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Hẹn các bạn vào vào 8 giờ tối nha các bạn. Rồi về đây tao ngủ đây luôn để tối khỏi lội vô. Quá giờ cái đoàn đi bắt ớt các bạn. Bắt cái đoàn cái tiểu đội này đông các bạn. Mà công nhận cái ờ, cái tiểu đội đi đủ màu luôn ha. Nguyên à, à, một đội bắt ờ, đi ờ, đi cắm ớt đủ màu luôn. các bạn bây giờ anh em mình ờ, lên anh em mình xuống anh em mình đi về đây và về nhà chơi về nhà chơi xong rồi khoảng 8 giờ tối anh em mình sẽ ra ngoài ruộng nè anh em mình sẽ ra đây ờ, thăm ờ, câu nha các bạn thôi về thôi các bạn ơi Đấy, nguyên một đám lô la như này nè các bạn quá trời hùng hậu luôn lực lượng của mình quá trời bữa nay hùng hậu chà quá giờ hùng hậu rồi đó thằng em nó thằng bé nó nhỏ xíu rồi à. quay máy nè đi lên mình đi lên đường các bạn ơi xích xuống xích xuống tao xuống chìm xuồng đó giờ sao đem thấy không? tao xuống là chìm chuồng đó. tài xế này ngầu ngầu lắm các bạn tài xế này ôm cua ghê lắm ông xeo là mất cái cục máy không cua là thôi lên về đây ông xeo mất tiêu máy cái dịch chín nha các bạn tài xế nhí là lấy vỏ nha tàu bự các bạn tàu đó bự nó chạy nhanh lắm tàu mình nhỏ mình né nó không kịp các bạn ơi sao nó ăn gì nó mập chứ ta and <laughs> Lên. Ngồi đứng đi, tao lên xong rồi tao quay camera xuống rồi đi lên. Đó, ờ, nguyên đám lula lên lên nhà các bạn. Gì bóp? Chữ gì bóp? Quá già chữ bóp. nè các bạn. Là sáng này, ờ, ờ, sáng đi luôn không? Tầm cỡ chắc đi nữa.